Bằng chứng là những minh chứng làm rõ cho lý lẽ, có thể là nhân vật, sự kiện, số liệu từ thực tế. Mối quan hệ giữa các yếu tố, ý kiến, lý lẽ, bằng chứng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Các lý lẽ, bằng chứng giúp củng cố ý kiến. Câu 2. Tóm tắt ý kiến, lý lẽ và bằng chứng của ba văn bản nghị luận đã đọc bằng cách hoàn thành bảng sau. Văn bản học thầy học bạn bàn về nhân vật thánh gióng, phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc? À, với văn bản học thầy học bạn, ý kiến học từ thầy là quan trọng. Lý lẽ là truyền thống tôn sư trọng đạo để cao vai trò người thầy, nhờ có thầy mới thành công. Bằng chứng về Leonardo da Vinci Ý kiến học từ bạn cũng rất cần thiết Lý lẽ muốn thành đạt phải học tập mọi nơi, mọi lúc, từ bất cứ ai, học bạn cùng trang lứa, hứng thú, tâm lý thì sẽ thoải mái dễ dàng, bằng chứng là thảo luận nhóm. Văn bản bàn về nhân vật Thánh Gióng Có ý kiến là Thánh Gióng là một nhân vật phi thường, thể hiện lý tưởng của nhân dân về người anh hùng đánh giặc cứu nước bằng chứng về sự thụ thai thần kỳ của mẹ gióng. À, có cả sức mạnh của thể lực và sức mạnh của tinh thần, ý chí, bằng chứng là nhổ từng bụi tre đằng ngà để truy kích, đánh giặc. À, ý kiến là thánh gióng cũng mang những nét bình thường. Lý lẽ là nguồn gốc, lai lịch, quá trình ra đời, trưởng thành của gióng cũng thật rõ ràng, cụ thể và xác định bằng chứng là người làng Phù Đồng, nước Văn Lang, đời Hùng Vương thứ sáu. Văn bản phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc? Ý kiến ngọt ngào là hạnh phúc. Lý lẽ ngọt ngào mang đến cho con người sự thoải mái, sự bình yên, nên hẳn nhiên đó là hạnh phúc. Bằng chứng tỷ phú Bill Gates. Ý kiến hạnh phúc còn có thể được tạo nên bởi những vất vả, mệt nhọc, thậm chí là nỗi đau à, lý lẽ là một người mẹ sinh con dù đau đến thế nào một người dù mắc bệnh tật nguy hiểm vẫn cảm thấy vui sướng hạnh phúc bằng chứng là lúc mẹ mang thai sinh con và bằng chứng về võ thị ngọc nữ Câu 3. Những góc nhìn khác nhau về cuộc sống được thể hiện qua từng văn bản như thế nào? Từ đó em rút ra bài học gì về cách nhìn nhận, đánh giá về một vấn đề? Trên cách trả lời, những góc nhìn khác nhau về cuộc sống được thể hiện qua từng văn bản khác nhau. Mỗi tác giả đều có ý kiến, quan điểm riêng của mình. Từ đó em rút ra được để nhìn nhận, đánh giá một vấn đề, chúng ta phải lắng nghe, quan sát từ nhiều khía cạnh, không thể đứng từ một phía mà bao quát tất cả. Câu 4. Khi viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống, ta cần chú ý điều gì? Ghi lại những kinh nghiệm của em sau khi viết và chia sẻ bài viết. Ta cần chú ý chọn hiện tượng để bàn luận cần cụ thể, có tính chất phổ biến, nhiều người quan tâm, thể hiện được ý kiến của người viết, dùng lý lẽ và bằng chứng để thuyết phục người đọc và cần có cảm xúc về vấn đề bàn bạc và những cái à, à, điều cần chú ý này cũng chính là kinh nghiệm của em sau khi viết và chia sẻ bài viết. năm Cuộc sống từ góc nhìn của ta và từ góc nhìn của người khác liệu có giống nhau? Chắc chắn không rồi đúng không?